số là 1-0 rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Barca và thằng à, Girona diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 11 tháng 4. Thì hiện tại thằng Barca nó không có vô được um, cúp đá cúp C2 nữa nha anh em, nó bị loại trước MU rồi. Thì cái trận này Barca nó đang đá ở vòng loại của nó thì uh, trận này anh em uh, cứ ờ, xem ờ, diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 11 tháng 4 nha anh em thì anh em thấy cái đội hình của Barca và cái đội hình của Girona tung ra cái đội hình như thế nào thì anh em thấy bên phía Barca tung ra cái đội hình là cực là mạnh trong cái trận đấu này luôn nha anh em hàng công cao nhất nè Rafinha nè Lewandowski nè Fati và Ravi nè à, Roberto nè thì anh em thấy trong cái trận này à, thằng Rafinha nó thằng à, Barca nó tung cái đội hình cực mạnh trong cái trận này luôn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy cái vị trí trên bảng xếp hạng là thằng Barca đang đứng ở cái vị trí đầu bảng xếp hạng có 71 điểm sau 27 vòng đấu trong khi đó thằng Rinoa đang có vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 34 điểm sau 27 vòng đấu thì anh em thấy thằng Barca thằng Barca là đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng rồi Barca là chắc ăn là mùa đệ, vô địch ở mùa này rồi cách thằng Real Madrid tới 12 điểm lận cho dù Real Madrid với Barca có thua hai trận liền thì Real Madrid cũng dí không kịp nha anh em nhưng mà Barca nó đang nóng là trận rồi bị thua trước Real Madrid trên cúp Cuba tới cái tỷ số là 4-0 thì cái trận này Barca nó sẽ trả thù trên thằng Rinoa thì trận này anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là Barca được nha thì mình sẽ tiến vào cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên đội chủ nhà đó là Barca thì Barca trong à, 10 trận gần nhất thì anh em thấy Barca đã thắng hết 6 trận và để thua hai trận và để hòa hai trận nha anh em thì cái phong độ mà cái trận để thua gần nhất là lần trên đấu, trên đấu trường cúp Copa của Tây Ban Nha cúp nhà vua thì um, cái trận lượt về thì Barca đã để cho thằng Real Madrid loại ngược dòng với cái mã tỷ số là 4-0 thì um, nếu nói chung là trong thành tích trong trận đó thì Barca không có chịu nổi sự sức ép của thằng Real Madrid. Real Madrid năm nay hầu như là Real Madrid trùm đi đá cúp chứ đá giải thì à, đá giải giống như là La Liga thì Real Madrid nó làm biến đá anh em. Nhưng mà đá cúp thằng Real Madrid cực kỳ mạnh. Còn mình tiến vào cái phần mà đội sân khách đó là cái đội Girona thì anh em thấy Girona trong 10 trận gần nhất thì Girona chỉ mới thắng được 4 trận và thua 5 trận và để hòa một trận trước thằng Valencano thì nếu anh em thấy cái phong độ của cái thằng Girona thì cũng đang trung bình nha anh em chứ cũng không giỏi mà không dở nha thì còn mình tiến vào các thành tích chơi trên sân nhà của Barca thì anh em thấy trong năm trận gần nhất Barca chỉ để thua trước đúng chỉ có một mình thằng Real thôi còn bao nhiêu là Barca toàn thắng với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn đến ba bàn đó anh em thấy quan trọng là cái vấn đề này nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu trước đó của hai đội thì anh em thấy trước đó có cái thành tích đối đầu giữa thằng Girona và thằng Barcelona thì anh em thấy à, trận đấu gần nhất là Barca thắng với cái tỷ số là 1-0 và trước đó là 3-1, trước đó nữa thì 3-1. Thì trong 4 lần gặp nhau gần nhất thì thằng Barca đã thắng hết 3 lần, thắng hết 3 lần anh em quan trọng nhớ là thắng hết 3 lần nha. Nhưng mà gặp thêm thằng Barca đang có cái phong độ cực kỳ tốt ở La Liga thì um, Barca không được đá cúp C2 nữa nè anh em, không đá Cuba nữa nè. Thì Barca nó sẽ tấn chơi chủ yếu là nó dồn thể lực vô rằng nó đá cái um, giải La Liga này thì anh em có thể đầu tư vào cái ma kèo Barca được. Thì mình sẽ tiến vào cái trận mà Barca gặp thằng Girona trong cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem thì trận đó Barca là đội sân khách nhưng mà Barca ăn với cái tỷ số là 1-0. Thì anh em thấy Hiệp 1 là không đều và hiệp 2 là Barca ăn với cái tỷ số 1-0 thì trong cái trận đó là Barca chấp tới cái mã kèo một trái luôn nha anh em, một trái anh em quan trọng anh em nhớ cái mã kèo này. Trong cái lượt đi chấp một trái mà lượt về chấp bao nhiêu. Thì anh em thấy lúc đó Barca trung cái đội hình là Dembele nè, Fati nè, Rafinha chưa có Lewandowski thì hiện tại bây giờ có Lewandowski nè, Fati nè, à, Rafinha thì anh em thấy cái đội hình bây giờ là cực kỳ mạnh đó anh em quan trọng anh em nhìn vào cái vấn đề cái tỷ lệ kèo và cái đội hình trong cái trận đấu này thì trong cái trận đó anh em thấy à, Barca ghi bàn vào phút thứ 61 và thẻ vàng hai thằng này gặp nhau cũng rất là nhiều và trong cái trận đó thì chỉ có 6 góc thôi anh em 6 góc thôi thì um, trong cái trận đó 6 góc thì nghiêng về bên phía uh, thằng Girona 4 góc mà Barca chỉ có hai góc thì anh em thấy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 đưa ra với cái mã kèo là Barca đang chấp với mã kèo 1.5 thì anh em thấy nếu mà nhà cái đang đánh giá cao thằng Barca thì mắc mớ cái gì anh em không thể không đầu tư vào cái mã kèo là Barca chấp 1.5 đó anh em vào từ đầu trận luôn cái này mình không phiên anh em chờ nhưng mà anh em vào từ đầu trận mình sẽ nghi và Barca nó sẽ có bàn thắng từ cái phút đầu trận luôn thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Barca chấp 1.5 đầu trận cho mình mạnh tay tài xỉu 2,75 chờ có đội hình ra sân chính thức và lúc bóng lăn mình xem nó đá như thế nào mình sẽ cập nhật cái kèo tài xỉu lên nhóm cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn đây đây thì mình chốt kèo cho tất cả anh em thì cái trận này anh em chỉ cần nằm đúng ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em mạnh tay vào ba cái mã kèo này tỷ lệ anh em hút rất là cao đây là cái mã kèo anh em cứ nằm trên bát xa chấp 1.5 mạnh tay nha cái này là kèo nguyên trận là anh em cứ nằm bát xa chấp 1.5 cho mình còn còn gốc á góc thì anh em cứ nằm thằng Barca chấp ba góc cho mình trận này là nếu mà mình nghiêng về góc là nghiêng về 7 góc cho thằng Barca thằng Barca chủ động chơi trên sân nhà nó sẽ chủ động tấn công trong cái trận này nếu mà không có bàn thắng góc nó sẽ nổ tưng bừng thì anh em có thể đầu tư vào quả kèo trên nè thêm cái mã kèo Barca chấp ba góc nữa nếu anh em đầu tư như vậy là anh em không có một cái đường lỗ luôn anh em biết là thằng Barca nó đá nếu mà không có bàn thắng thì sẽ có góc rất là nhiều thì anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo Barca chấp góc nè hoặc là bách hiệp 1 thì anh em cũng vẫn đầu tư vào bách xa chấp 1.5 góc mạnh tay cho mình anh em chủ yếu là ba cái mã kèo này anh em chia đều ra anh em đánh nha anh em không nên đánh nặng nhẹ anh em chia đều ra anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em thắng và lời nó sẽ cao hơn nha thì đó là ba cái mã kèo mà mình gửi cho tất cả anh em trong cái trận Barca và thằng Girona này thì anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò á không chơi được những mã kèo gốc thì mình phiên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể vào những mã kèo gốc anh em chơi thì nó hợp lý giống như bữa giờ anh em xem những cái video mà mình nhận định cho tất cả anh em á anh em thấy mình có nhận định phản một cái kèo gốc nào cho tất cả anh em không cho anh em toàn ăn full kèo gốc còn cái kèo trận cái kèo chính á, thì mình cho tất cả anh em nằm quà kèo không kèo kèo chính thì anh em ít có thua mà anh em quà thì nhiều nhưng mà cái kèo góc anh em hút full không thì cái vấn đề mà anh em cần nên biết anh em muốn chơi cho nó có hiệu quả thì anh em cứ vào anh em chơi những cái mã kèo góc mà mình gửi cho tất cả anh em thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao luôn nha thì đó là cái phần mà mình muốn hướng dẫn tới tất cả anh em để anh em có một cái cách chơi hiệu quả nhất còn anh em nào mà quan thấy xem được cái video này anh em thấy hay thì anh em cứ bình luận cho mình một tin và cho mình thêm một lượt đăng ký để anh em có thể nhận được những video sau sớm nhất của mình thì à, đến đây mình sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau um,